trời ơi trời Chào xong muốn tắt thở luôn các bạn ơi Thì ok bạn ơi hôm nay nè Mình đã vào trong cái tựa game mới của Mini World Chính là Mini World Rosal phiên bản bắn súng Để gọi là chơi game cùng với một anh youtuber cực kỳ đẹp trai Đó mấy bạn biết là ai không Chắc bạn cũng biết là ai đúng không Xin giới thiệu các bạn đó chính là anh Siro Official Chào mọi người đi anh à Có nhiêu đó rồi hả Đúng Trời, tính ra mình kêu ổng chào mọi người đi mà ổng chào có câu à há bạn ơi, thôi mặc kệ luôn không sao. Nói chung đó là phong cách của Rô bạn hiểu không? Đó. Thì hôm nay nè bạn ơi, mình cùng với Rô vào trong cái tựa game này nè, thì mình mới vừa đọc được một cái thử thách của một bạn đã cơm mình trên kênh của mình rất là hay luôn. Bạn đó đã thử thách cho mình đó chính là anh ơi, anh hãy thử chơi cái tựa game bắn súng này mà không sử dụng súng đi anh. Cái mình nghĩ đầu chơi bắn súng mà không sử dụng súng có nghĩa là sao ta mình sẽ phải sử dụng bằng kiếm đó sử dụng bằng cận chiến hoặc sử dụng bằng tay nha không được sử dụng bằng súng nha đó thì nói chung là hôm nay là mình sẽ cùng với anh rô và mình sẽ cùng nhau vào đây và lụm kiếm và chiến đấu với thằng cầm súng nha bạn nha nghe hấp dẫn chưa và nếu như mà anh em thích cái thử thách này và thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và cho mình nút subscribe đăng ký ủng cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy comment những cái thử thách tiếp theo của bạn cho mình biết nha còn bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện thử thách thôi nào let's go thử thách thôi nào vô trong nhà để kiếm coi có cây cận chiến nào mấy bạn ơi ủa sao không thấy cái đầu cận chiến nào hết ta ơi có que kem nè mình dùng que kem mình đâm vô lỗ mũi được không anh dùng que kem đâm vô lỗ mũi lạnh lắm em em không phải nghĩ cho đối thủ chứ ờ đúng rồi tội nghiệp đối thủ lắm mình dùng que kem mình đâm vô mũi nó thì nó sẽ bị lạnh tội nghiệp nó ừ ở <laughs> trời xuống dưới đã lạnh lắm rồi em còn chưa lạnh thêm nữa ê bây giờ ở đây nè em lượm được súng với lại cung quá trời luôn rồi à, nhưng mà không mình sẽ không xài súng đâu bạn ơi mình chỉ xài cận chiến thôi hồi nãy mình đã hứa với bạn rồi nhưng mà chỗ này nãy giờ không thấy cận chiến hết ta Rô đi vòng vòng coi có cây cây giáo hay là cây kiếm hay gì không Em đi kiếm nãy giờ không thấy nào hết à anh bây giờ anh lấy lụm lượt cái ba lô bốn là để anh cầm ba lô bốn giật quật quật vô mặt của nó trời ơi trời cái ba lô làm sao mà quýnh bằng nó được anh phải kiếm rồi là cây kiếm hoặc là cây rìu hay cái gì đó mạnh mạnh xíu á ok để mình đi kiếm rồi mình sẽ quay lại nha bạn nha ờ trong đây có quả bơm khói nè lụm quả bơm khói đi ui rồi rồi rồi ở bên đây đang có thằng nó đang bơi lên nè anh ơi lại đây lại đây lại đây lấy phụ em lấy phụ em mình mình quýnh nó mình quýnh nó ơi hình hình như nó phát hiện ra em rồi nó phát hiện ra em rồi nó đây nè đây nè nó đây nè à thằng nhóc con mày chết chắc rồi mày ngon mày lên bờ đi anh ơi giờ nó không lên bờ luôn mình làm gì vậy anh coi sao lưng em nó chạy kìa sao lưng em nó chạy kìa ê, ê, em, em có quả lưu đạn để em chọi quả lưu đạn đó mày hồi ấy hai thằng nó bắn nhau kìa ui quả lưu đạn chuẩn bị nổ nhưng còn lên nhưng còn lên đấm ok ok ok để em đấm nó đem đấm nó đem đấm nó à mày chết mày là con đấm nó đấm nó đấm nó mày mày mày mày mày mày mày ui đấm nó đấm nó ôi nó chết rồi chết rồi ờ, cái thằng này cái thằng này nó bơi lên nè cái thằng này chuẩn bị bơi lên nó chuẩn bị bơi lên nè à mày bơi lên nè mày bơi lên mày ôi, ôi, hình như bên kia cũng có người anh ơi bên kia cũng người kìa từ từ mình mình cuốn thằng này đi cuốn thằng này đi chạy chạy chạy chạy chạy không ơi chạy dạ, không ơi thằng này nó chạy kìa mình đuổi theo mình quýnh nó trời thôi mặc kệ đi anh thằng này nó nhây quá nó ở dưới nước rồi thôi mình chạy đi anh chạy chạy chạy chạy chạy <laughs> ok Người bạn ơi mình kìa bây giờ bây giờ mình phải đi kiếm vũ vũ khí mới được mình không được quyền xài súng trời ơi là trời ui mấy bạn ơi mình nghe có tiếng người có tiếng người nhưng mà mình chưa có vũ khí chết mình rồi ê ê mày mày mày mày mày tao đấm mày nè tao đấm mày nè mày mày ơi cái thằng này nó bị lắc này bị lắc này bạn ơi đấm đó đấm đó mày mày mày ôi mình giết được rồi mình giết được rồi lên đâu lên đâu ui vẫn còn có người vẫn còn có người vẫn còn có một thằng ngoài đây vẫn còn hàng ngoài đây nó đang núp nè thôi ơi để em lao đây một đấm đó. ôi thôi ơi anh có cái chi rồi mày. để anh mày ui nó bên đây đánh mày, mày bắt nạt em tao nó bên đây nè ủa mà sao em đánh không được ây trời thằng này nó bị lắc rồi đâu mày mày mày ôi giết được nó ơi còn hàng nữa nè còn hàng nữa nè quýnh nó quýnh anh quýnh nó quýnh nó mày đánh tao mày mày mày đánh em tao mày mày đánh tao mày mày ủa sao mới thao chúng nó được muốn nó đen mày chết chết chết lưng mình còn thằng nữa kìa chạy chạy chạy ôi đông quá trời ơi là trời ơi bạn ơi đông quá bạn ơi nhảy nhảy nhảy ra ngoài đây ôi chết rồi thôi sao không sao em em có bơm khói em có bơm khói chịu đây không chịu đây nè chịu đây nè chịu đây hả hả chịu đây hả ok ok em, em có bơm khói ở đây nè em em cần cần chọi bơm bơm bơm bơm khói không không cần không cần bây giờ mình chạy qua đây là mình khuất khuất rồi nó không thấy mình đâu ok ok nhanh lên nhanh lên anh nhanh lên nhanh lên <laughs> trời ơi mấy bạn ơi không ông ừ, quá không có chì trời ơi này nè cái chì nè cái chì nè cái chì nè chì nè có chì kìa lụm đi lụm đi ok đem cái chì à chết mày rồi con giờ mình sẽ chạy ra nhà mình chuẩn bị đồ nha bạn nha bố mày có cái chì rồi nha mày dám quýnh bố mày nãy giờ nha cẩn thận nhanh mà nó cái súng á mình chỉ có chì thôi nhưng mà mình cũng không mạnh bằng nó đâu ở ờ, đó ờ, ờ. nó xuống dưới nó xuống dưới ở bên dưới kìa nó bên dưới kìa đem đem đem đem đem đem em đem nó đang nó đang nó đang nó đang bắn nhau đang bắn nhau mình mình phải quýnh cái hàng này nam cái hàng này giáp đồ đồ nhiều nè em quýnh á Cậu mày, sao lưng em kìa Phong mày, Mày, mày, chạy Phong ơi, cậu sau lưng em kìa này, cái này đã Mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, No, no Không, không Được ơi, sao nó cứu em Lại, lại, lại cứu em, lại cứu em, lại cứu em, lên Sao sao lưng anh còn kìa <laughs> Trời ơi, khổ quá Ok bạn ơi và bây giờ mình sẽ cùng với anh Siro bọn mình sẽ gọi là chơi lại nha bạn nha. Ok thôi bây giờ bọn mình sẽ nhảy vô cái khu nào đó xa xa xíu chẳng hạn như cái khu ờ, gọi là hồ nước rồi nữa bạn ơi đó không dạ, mình sẽ nhảy vô khu này nha hả sao anh không ơi có để không để gì phòng này có sáu người à Trời, ủa sao phòng này có 6 người chơi vậy ủa kỳ á wow hấp dẫn nha một trận đấu mà chỉ có sáu người chơi thật là hấp dẫn quá đi nhưng mà thôi kệ từ nãy giờ rất là khó khăn bọn mình mới kiếm được phòng cho nên là thôi bọn mình cứ chơi bằng phòng này luôn bạn ơi kệ thôi sáu người hay mấy người cũng được đây, bây giờ bọn mình tìm phòng bị lỗi lên lỗi xuống Đúng rồi, từ nãy giờ các bạn biết không Mình với anh Siro tìm phòng ha Tìm gọi là lâu ơi là lâu luôn mà mãi chưa thấy cái phòng nào hết Đến giờ mới vô được cái phòng này mà cái phòng này vô được có 6 người phải cái nồi trời ơi là trời nhưng mà họ không sao ở đây nói nói chung là càng ít người thì mình càng dễ sống hiểu không bây giờ à, mặc dù là gọi là sao ta ít người nhưng mà bọn mình thua bọn nó ở chỗ nào là bọn nó sẽ sử dụng bằng gọi là à, súng còn anh em mình chỉ được sử dụng bằng kiếm thôi cho nên anh em mình vẫn thua nó mà cho nên anh em mình gọi là cậy hai đứa mình chắc bốn đứa để hợp lý không giờ mình đi kiếm à, vũ khí đi anh bây giờ em sẽ đi vòng em kiếm coi có cây kiếm hay gì không nè khóc cái gì mà khóc ấy em kiếm được cái kiếm rồi nè à, ngon đây các bạn đây, ơi. ơi có cái này sao anh anh kiếm được cây súng rồi Trời, anh lấy súng làm gì bọn em em đã nói là chúng ta sẽ không chơi súng mà chúng ta sẽ chơi kiếm hiểu không à, ơi, ờ, anh có lấy súng để bắn ở đâu anh lấy súng để bắt đầu nữa. Trời, lấy lấy lấy súng để quýnh dưới đầu nữa hả ơi anh ơi tính ra hồi nãy nó mới là 6 người bây giờ nó còn xuống còn có 5 người à rồi xong luôn Ờ xong luôn nó chết nhiều vậy trời mà thôi kệ đi Mặc kệ nó mình xài kiếm mà miễn mình thắng là được rồi Nói chung mình chỉ cần thắng là mình sẽ thực hiện xong thử thách anh hiểu không Đó cho nên bây giờ mình cứ đi à, đồ đi Sao anh Ờ, ờ trước cô giáp bây giờ là chết là, là, là, là số số nhiều là số từ hai trở lên mà nó mới chết một người mà kêu chết nhiều à, thì thì một người cũng là nhiều rồi trời ơi trời trong đây có 6 người mà chết hết người là nhiều rồi ok rồi mà em em lượm xong hết rồi đồ rồi nè tới lượt anh á lượm đây nhanh lên nhanh lên ê dạ, dạ, dạ, rồi rồi hình như hồi nãy à. em mới nghe tiếng súng của anh đây đâu không biết nữa hồi nãy nó mới hiện ơi bên đây nè bên đây bên đây bên đây bên đây, bên đây. à tao có dao rồi nha kìa kìa nó đó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó chạy kìa nó chạy kìa nó chạy kìa giết nó ờ. nó bắn anh rô kìa ơi nhảy hả nhảy lộn con mèo đó chém anh chém là bụi cỏ biết đi chém mày nè chém mày nè mày mày mày mày hả để em giết nó luôn để em giết nó luôn để em giết nó luôn không không cho nó chạy không cho vậy mày hả mày chết đi con lại khoan nha anh hình như là vẫn còn một thằng ở đâu đó quanh đây đồng đội của nó đó cẩn thận nha à khoan ủa đâu sao anh biến thành cái cái cái cái cây được hay vậy anh là bụi cây anh không biết nói anh chỉ biết đứng thôi à đúng rồi quên mất mình quên giới thiệu cho bạn là trong game này còn có thêm cái bụi cây để ngụy trang nha mình cũng mới vừa sở hữu được nè các bạn coi mình nè một hai ba bum đó mình cũng biết hình cái cây luôn ghê chưa <laughs> hai anh em mình biết hình cái cây sao em ngồi xuống thử không em ngồi xuống thử em ngồi xuống thử ngồi mình ngồi ngồi ngồi ngồi, ngồi xuống thử à ok để em ngồi xuống này ừ. đấy ngồi xuống rồi đó rồi rồi rồi em nhìn anh ngồi xuống nè thấy nguyên con người lòi không đâu đâu em thấy em thấy có mỗi cái cái đầu anh nó lòi ra thôi không sao đâu anh thôi kệ mặc kệ đi nói chung mình hóa trang cái cây mình chạy mình lỡ có thằng nào nó bắn mình đó thì mình sẽ dừng lại mình núp phải không đó ok rồi đi đi đi, em đi, đi. ơi dạ anh nhà còn có người à Ê. thắng luôn rồi sao sao sao cái trận này nó dễ quá ta sao cái trận này nó dễ quá ta em thấy cái trận này nó đơn giản quá ta ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ gọi là chơi màn tiếp theo nha trời ơi trời cái màn hồi nãy bị bắn chết xui ơi là xui luôn các bạn ơi hy vọng là lần này chúng ta sẽ kiếm được nhiều vũ khí hơn để mình xem coi bây giờ chúng ta sẽ nhảy đâu đây dinh thử dinh thử đi nhảy dinh thử đi đúng rồi dinh, thử, nhiều em nhiều lắm em sợ nhiều người nha thôi mà thôi cứ mình cứ nhảy thử đi ok nhảy nhảy đi anh nhảy đi em nhảy rồi nè trời ơi ok I rồi wonder how I wonder why. thôi đừng hát anh anh mà hát cái bài nào mà có bản quyền cái là chết kênh em luôn anh tào lao ơi trời ok bây giờ mình sẽ đáp xuống cái cây có cây hoa bự bự nha bạn nha ok rồi đáp xuống nè ui, mấy đàn này lâu quá ta <laughs> ok vô một hai ba vô Hey, ôi trời rồi xong em đáp nhầm cái cây luôn rồi rồi ai rồi rơi rơi rơi ui ôi trời may, may quá rơi rơi từ trên cây xuống không chết anh ơi may vậy ôi hình như không ơi Bên kia có một hàng hay sao kìa Sao anh Anh lụm được cái giáp 4 rồi à Mũ ba luôn Ui em cũng lụm được à, cái cái cái cái cái, cái mũ xịn xịn này à, Nhưng mà quan trọng bây giờ Có một cái quan trọng hơn cả mũ đó chính là Kiếm anh ơi anh lo đi kiếm kiếm đi Anh mà không có kiếm hay vũ khí cận chiến là anh không đánh bọn nó được đâu à, Trời Oh my god oh my god anh không đây kiếm không ơi Em cũng cần cây kiếm Ôi có hàng vô có hàng vô Vô có hàng vô Đấm nó đấm nó nó đâu Em em nghe em nghe tiếng bước chân của nó bên đây Ủa ủa khoan hình như cái tiếng bước chân là tiếng bước chân của anh đó rồi tao Trời ơi là trời tôi tưởng thằng nào không mà giật hết cả mình Ba ba ba đừng có hù tôi vậy chứ Ok rồi Ủa? bây giờ mình đi đường khác đi, đường khác Đi qua qua nhà khác kiếm kiếm kiếm kiếm thêm uh, vũ khí Ủa cái quay kem làm gì không? quay kem dùng để ăn anh Ui có một cây chày này rồi Trời ơi không thấy hả em lượm được cây chày nè à, Sao sao Rô lượm lượm lụm cây chày ta Kỳ vậy anh ờ, làm anh khó khó ấy phải không chị ngùa có hồ chơi đẹp phải nhường cho em đó à anh thấy cái cây này em anh nhường cho em đúng không ok rồi cảm ơn đúng anh rồi. rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm vũ khí nha bạn mình có cái chày này nhưng mà cái chày vẫn chưa mạnh lắm đâu mình cần phải có một cái kiếm mạnh hơn nữa ok với lại phải kiếm vũ khí cho cho anh rô nữa đi đi kiếm tiếp tiếp Thôi tiếp này. gì anh Thôi này. gì ờ, ờ anh nhường em cây chày chứ nữa em thấy cây kiếm mà em nhường anh nha ờ anh khôn quá ơi có thằng bên dưới nè ơi ngụy che thằng đây ơi mày mày mày hả mày cái cây cái cái cây này nó sẽ giúp cho em gọi là đỡ bị mất máu đập vào đầu mày nè ơi thằng này nó đứng im nữa anh ơi mày hả mày chết rồi nè <gasps> cái gì á rô rô rô bị tấn công hả để em em chỉ chạy qua cứu rô ờ, thằng nào láo dám tấn công anh tao mày anh ơi có chân có chân ôi khoan hình như rô rô đang đang đang đập đầu nó thì phải các bạn ơi đập nó đập nó đập nó chết đúng rồi hay quá chết mẹo luôn rồi <laughs> lùm lùm lùm đồ lùm đồ lùm đồ trời ơi không có gì luôn không có gì luôn hả Trời, nguy hiểm vậy ok thôi mình đi tiếp đi tiếp giờ mình kiếm thêm kẻ địch để mình giết tiếp nè ui có hàng có hàng trong nhà có hàng trong nhà nó chạy kia chạy kia, mình phải hóa trang thành cái cây bạn ơi hóa trang thành cây nhảy lên đập đầu nó mày mày đập đập đập đập nó đâu, đập nó đập nó <laughs> đập nó nó chạy kia nó chạy mày nó chạy kia, thằng kia đứng lại chạy đâu cho thoát trời cái hàng này chạy nhanh quá rồi <laughs> ơi cái chuyện nó quay qua nó bắn mình nè cái chuyện quay bắn ơi có hai thằng luôn kìa ui có hai thằng luôn kìa nó đang hồi máu đang hồi máu quýnh nó quýnh quýnh thằng này trước quýnh thằng này trước quýnh thằng này trước mày mày mày trời ơi mình biết hết cây mình khó quýnh các bạn ơi rồi chết đó rồi gì gì gì gì này ôi là người người hàng này là à. người hàng này là người cẩn thận nha cẩn thận nha có chân chết có chân chết mình mình phải vừa chạy mình phải vừa mình vừa nhảy thế này nè nó mới không bắn được mình anh hiểu không à, vừa chạy vừa nhảy hàng này mày đứng lại coi mày chạy nhanh quá vậy hàng <laughs> này chạy nhanh quá anh ơi em đuổi theo không kịp trời là trời tức quá tức lại mày ừ. nó cầm súng nó chạy chậm hơn anh em mình nó cầm súng chạy chậm ôi nó trên đi trên đầu em ra gì Ui. gì trên đầu con hẳn hả đâu anh hồi nãy anh đi trên đầu em trời tào lao quá ông leo lên đầu tôi chi cho nó nặng thêm vậy dí theo đó dí theo ủa nó quay mày. qua nó quýnh anh kìa nó bắn mày. anh kìa chạy ờ, nó chạy nữa <laughs> này mày mày mày đứng lại mày cầm súng mà sao game ba anh ơi đứa tơi đạn này anh cắt ra giúp em nha đạn cái đạn này dài quá một hai ba vô đứng lại mày nó cầm súng mà sao nó sợ nó sợ mình anh ơi nó chạy kìa mày mày đập mày đập mày <laughs> chạy nữa <laughs> đứng lại hộ tao đi xin mày luôn á làm ơn đi tao lạy mày luôn á mày đứng lại hộ tao kìa để để lên đi phía trước anh anh chặn đầu hết cho ok em em sẽ chạy ở phía này à chạy phía này chặn đầu mày lại đứng lại mày nó vẫn chạy <laughs> mày mày mày ôi chết ai nữa à. có ai có lựu đạn mày. hay gì làm ơn chọi nó giùm em coi <gasps> ê sao lưng bắn sao lưng bắn sao lưng bắn từ từ coi bỏ thằng đó đi anh muốn thằng sau lưng trước nè đấy mày mày ấy à ui nó bắn em lộ mọi người ơi no à, à. thằng này thằng này là người thằng này là người thằng này là người thằng này là người quýnh anh đi nhanh lên nó lại gần em nè nó lại gần em nè rồi lên <laughs> chí thằng kia sao ghi phong <laughs> Ba kêu đừng chí đó mà Trời ơi là trời Lại thất bại nữa các bạn ơi Nói chung là mình chơi ba màn Mình chỉ thắng được có mỗi hai Thắng mỗi được có một màn thôi Mà một màn đó là mới giết được một thằng là thắng luôn các bạn ơi Đó Trời là trời Rồi xong tôi chết luôn rồi <laughs> trời khổ ok bạn ơi chung mà thử thách này á thì mình đã chơi ba màn rồi nhưng mà chỉ thắng được một màn thôi nhưng mà miễn là thắng thì cũng là được coi là hoàn thành thử thách rồi nha ok Bây giờ bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như mà anh em thích video này Thì anh em đừng quên để cho mình một like Một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha bạn nha Còn bây giờ mình bye bye mọi người Buồn quá <laughs> Thua hoài <laughs>